Vâng, lại được gặp, à, gặp lại tất cả khách hàng chúng ta trên kênh hệ thống kênh YouTube cũng là trên kênh hệ thống Facebook và Zalo Fanpage và trên kênh hệ, hệ thống kênh à, TikTok nha quý vị. Để tiếp tục cho video ngày mới ngày hôm nay, em lại à, cập nhật và gửi đến cho quý vị cũng như là mọi người với khách hàng chúng ta với một khu dãy nhà lâu và khu này thì khu xây mới và khu đồng bộ lên đến khoảng 20 căn nha quý vị và đang trong quá trình là hoàn thiện thì à, ở đây à, một căn đã xong trước rồi và khu à, bên đây thì xây dựng cũng thiết kế giống nhau như quý vị Căn nhà mình thì ngay sát bên với lại khu vực công viên và với một vị trí con đường được đổ bê tông rồi rất là rộng và thoáng nha quý vị đây và vị trí con đường đi vào này thì khu phân lô khu xây mới rất là đẹp nha quý vị đây với con đường ngược lại nha và đường của căn nhà chúng ta là một con đường thông như quý vị Đấy với ở đây thì uh, gia đình mình có thể là vừa mua ở hoặc là mở phòng lồng ti kinh doanh buôn bán hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha một căn nhà với xây dựng mới và thiết kế đẹp và trong khu đây là tổng cộng lên đến khoảng uh, uh, 10 căn là, là đang trong quá trình là xây dựng nha quý vị với à, một số căn đã xong rồi và căn nhà này thì đã xong hoàn thiện rồi nha quý anh chị và căn nhà này thì à, có diện tích là ngang 4 và độ sâu là 10 mét và nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt và một lửng 3 tầng lầu như quý vị. Thiết kế với 3 à, phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh được gia chủ là tặng full nội thất nha. Với à, từ những các cái à, bộ sofa cho đến bàn ghế ăn rồi giường, tủ, bàn trang điểm, kệ để tivi đầy đủ hết nha quý vị. Và ở đây là em đang chiếu sang cái khu vực mặt tiền trước cũng như là mặt tiền chính của căn nhà mình nha quý vị. Được gia chủ trang trí và thiết kế rất là đẹp nha. Mẫu nhà hình vuông và bên ngoài thì được gia chủ là ốp những các cái ờ, gỗ bên ngoài và với những các cái ban công thì được làm ờ, hình tròn nha quý vị rất là đẹp nha một ờ, mẫu nhà phải thiết kế vô cùng là đẹp mắt và đang có mức giá bán chỉ với hơn 5 tỷ đồng thôi và đây là mặt tiền chính mặt ngoài của căn nhà chúng ta nha quý vị thì để tiếp đến em sẽ mời anh chị khách hàng chúng ta này đi cái con đường tắt cũng như là ở đây thì đang còn một lô đất chưa xây nha thì em sẽ đi ra cái khu vực công viên để cho quý vị khách hàng chúng ta xem về buổi chiều của công viên rất là nhộn nhịp nha quý vị Đấy, với à, căn nhà mình thì à, vị trí ở đây thông từ đường à, thống nhất sang đường quốc lộ 1A nha Đấy, với đây là khu vực công viên về buổi chiều này khu vui chơi rất là nhiều người trẻ em rồi người lớn nha quý vị Đấy, với một cái công viên khu vực căn nhà mình khá là đẹp nha và con hẻm nhà mình là một con hẻm lớn nha quý vị hẻm xe hơi Đấy, đi vào căn nhà mình rất là thoải mái nha quý anh chị công viên về buổi chiều này Đấy, khu vui chơi ờ, của căn nhà mình nha quý vị với căn nhà chúng ta thì ờ, được ờ, xây dựng và thiết kế khá là đẹp nha và nằm ngay sát công viên luôn và em sẽ đi lại mặt tiền chính của căn nhà để quay và giới thiệu đến quý vị mình nha đây với ngay đối diện căn nhà chúng ta đây thì có những các cái căn nhà lầu thì đã được ở rồi này quý vị đây với những căn nhà lầu thì đã được mua về và ở hết rồi và đây là khu phân lô mới rất là đẹp nha quý vị đây và khu ờ, đang trong quá trình là hoàn thiện nha thì à, căn nhà này là được à, gia chủ bán với cái giá chỉ có 5 tỷ 600 triệu đồng thôi và giá này thì còn thương lượng như quý vị đây với à, khu đây thì xây mới và căn nhà này thì xong hoàn thiện 100% rồi gia đình mình chúng ta mua trước cho mình một căn đầu tiên thì à, sẽ có giá cực kỳ là tốt nha quý vị đây với uh, nhà thì à, được gia chủ thiết kế khá là đẹp nha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 với những các cái ờ, trần thạch cao và kết hợp với những hệ thống đèn led nha quý vị hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các cái viên gạch kèm theo là những các cái um, giấy dán tường và có những các cái uh, bức tranh trang trí nha quý vị để với những các cái ờ, nội thất gỗ này thiết kế rất là đẹp nha và với một căn nhà xây dựng với thiết kế một trệt một lửng và ba tầng lầu và lửng là lửng xui như quý vị bên trên đây thì chúng ta sẽ có những các hệ thống đèn chum màu vàng rất là đẹp nha quý vị đây với uh, bên dưới thì uh, chúng ta sẽ có ờ, được uh, gia chủ lót những các cái um, uh, gạch bóng kiếng gạch 80 x 80 vuông nha. Và cùng em di chuyển ra khu vực đường sau của căn nhà mình thì uh, khách hàng chúng ta cùng thêm và tham quan cái không gian cũng như là phòng uh, uh, vệ sinh. Bên dưới tầng trệt thì uh, chủ nhà thiết kế với uh, không gian phòng khách khá là rộng nha. Và bên trên thì uh, tầng lửng sẽ được gia chủ thiết kế với um, uh, phòng bếp rồi và bên dưới đây thì uh, một khoảng không gian phòng khách này cũng như là không gian à, à bàn ăn bên dưới đây cũng à, rất là thuận tiện nha quý vị ở ngay đây thì à, chúng ta sẽ có cái à, bồn rửa mặt này đấy kết hợp với những các cái à, đèn sáng gương soi và với một mẫu nhà khá là tuyệt vời nha quý vị khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh và được gia chủ thiết kế với cầu thang làm áp sát ngay bên tường rồi và làm ngay ờ, khu vực đằng sau của căn nhà mình cho nên là không gian ờ, phòng khách ở bên dưới khá là rộng nha quý vị để thuận tiện gia đình chúng ta để xe máy này rồi ờ, làm phòng khách rộng rãi nha bên trên tầng lửng thì sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng bếp khu vực ăn uống ở bên trên tầng lửng Đấy, và nhà mình thì có 3 phòng ngủ chính và một phòng bát tư có phòng tắm đứng và trên đây thì tầng lửng sẽ được gia chủ thiết kế với không gian phòng bếp và khu vực ăn uống, nấu nướng sinh hoạt bên trên đây nha quý vị. Khá rộng cho một căn nhà với thiết kế rất là đẹp nha quý anh chị. À, khu vực tủ thì được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ um, à, sồi và à, những các cái gỗ ăn cường. Khu vực đây thì à, chúng ta sẽ có à, không gian thiết kế để tủ lạnh này. Đấy, để tủ lạnh cho căn nhà mình nha quý vị. Và sẽ có à, khu vực bếp nấu nướng ở bên trên tầng lửng khá là nổi bật cho căn nhà với một cái diện tích ngang 4 và sâu 10 mét Số là 40 mét vuông đất luôn nha quý vị. Số này khi khu phân lô thì ờ, không có lộ giới nha, xây dựng theo ờ, ờ, đất mới nên là được công nhận trong số luôn. 40 45 mét vuông nha quý vị. Lại và trên khu vực tầng lửng đây sẽ được gia chủ tặng thêm một bộ bàn ăn này, bốn ghế này. Và những các bức tường thì đã được gia chủ là dán những cái giấy dán tường rồi. Đấy, thế hệ 4.0 à, nên là thiết kế bên trong toàn có nhiều những các cái giấy ờ, dán tường thôi Đấy, và ngay khu vực bước trên phòng ngủ đầu tiên thì à, chúng ta sẽ có một cái à, khu vực không gian ô tiêu cảnh này thì được trang chủ, ờ, gia chủ trang trí với những các cái cây xanh những các cái cây đây là cây cây cây thật và cây giả luôn nha quý vị Đấy, kết hợp và khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương Đai vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng à, kính cường lực nha Trên đây thì à, quý khách hàng chúng ta sẽ có một phòng ngủ lớn Phòng ngủ butter sử dụng à, à, cho công năng nhiều ở bên trên Và có phòng tắm đứng, phòng vệ sinh Đấy, có tủ và kệ để tivi cũng như là bàn trang điểm và được gia chủ tặng thêm với những các cái um, điều hòa này nội thất thì đầy đủ hết rồi Quý vị khách hàng chúng ta mua thì à, chỉ việc là sách vali về ở thôi Một căn nhà với sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ Công chứng nhanh gọn ngay trong ngày Và được gia chủ là hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình Lên đến khoảng 60-80% giá trị căn nhà lại Với à, thiết kế khá là đẹp nha quý vị Trên đây thì à, sẽ được gia chủ trang trí rất là tuyệt vời nha Nhà mình thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Thống Nhất thuộc phường à, Thống Nhất phường 10 à, phường 15 của quận Gò Vấp nha quý vị ngay à, sát bếm lại khu vực à, à, cầu Bến Phân Đấy, và di chuyển lên khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng uh, ngủ số 2 và số 3 của căn nhà ở bên trên lầu đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với hai phòng ngủ nha quý vị và một phòng vệ sinh Đấy, sự hai phòng ngủ vừa nha. Đấy, và ừ, ở đây chúng ta sẽ có phòng tắm đứng này Đấy, kết hợp với gương soi và có bồn cầu hàng lấy mắt Đấy, đây thì à, bước lên chúng ta sẽ có một phòng ngủ rồi Phòng ngủ này à, dành cho em bé nha quý vị lại Có tặng thêm điều hòa luôn Và có tủ quần áo, kệ để tivi Và bàn trang điểm luôn nha quý vị Đây khu vực đứng trước thì à, sẽ có phòng lớn hơn Và có bàn trang điểm này lại có tặng thêm giường và có tủ luôn Nha quý vị, rất là đẹp và với căn nhà thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 5 tỷ 600 triệu đồng thôi Ngay sát bên lại khu vực công viên luôn rồi Thuận tiện cho mọi gia đình à, khách hàng chúng ta di chuyển đi lại và thuận tiện về những các cái khu vực à, thành phố nha quý vị Di chuyển lên khu vực bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng thờ, phòng giặt và sân thượng nha mọi người Nhà mình thì em xin nhắc lại là thiết kế với một trệt, một lửng và 3 tầng lầu và với một cái diện tích là ngang 4 và độ sâu là 10 m và xây dựng một trệt một lửng 3 lầu à, công năng sử dụng là sẽ có khu vực à, sân đậu xe máy phòng khách phòng bếp và có 3 phòng ngủ 3 nhà vệ sinh có phòng thờ giặt và sân thượng trước sau nha hướng của căn nhà mình thì có hướng chính là hướng tây nam phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là tây tứ trạch nha quý vị và nằm trong khu giải khu ờ, xây dựng đồng bộ và với căn nhà mình thì đang được nằm trên ờ, khu vực vị trí ngay trục đường của đường thống nhất thuộc phường 15 của quận Gò Vấp nha. Lại với vị trí phải nói là vô cùng tuyệt đẹp và tuyệt vời cho mọi gia đình khách hàng chúng ta di chuyển và thuận tiện nha quý vị và trong video của em đến đây cũng xin kết thúc rồi đây là cuối của video rồi nếu như quý vị anh chị khách hàng chúng ta đang tìm kiếm và mua cho mình một căn nhà xây mới và đang mức phân khúc chỉ hơn 5 tỷ đồng thôi Đấy, thì có thể là xem được sơ quá video bên kênh nhà đất bên em để à, đi xem nha quý vị và tặng ngay cho mình một căn nhà mới xong thì à, lúc nào quý vị khách hàng chúng ta mua những cái căn nhà mà mới xong và khu xây dựng đồng bộ như thế này thì mua đầu cho mình một căn lúc nào cũng có giá rẻ nha quý vị